giải mã binh đoàn ngoại cảm của Putin. Nhiều thập niên trước đây, quân đội các nước lớn đã bí mật phát triển một binh đoàn ngoại cảm. Họ sử dụng sức mạnh ma thuật để chiến đấu thay vì thiết bị quân sự. Lúc đó, Liên Xô và Hoa Kỳ đã tiến hành rất nhiều hoạt động trong lĩnh vực gián điệp tâm linh để do thám lẫn nhau. Người Anh cũng tuyển mộ nhiều gián điệp tâm linh cũng không ngoài mục đích trên một điệp viên sau khi bị thôi miên, linh hồn vô hình của anh ta sẽ được lệnh rời khỏi cơ thể, vượt qua các rào cản về không gian và thời gian để đến một cơ sở an ninh của chính phủ nước ngoài, tìm đọc các tài liệu tuyệt mật, rồi truyền thông tin về đại sứ quán. Sự tồn tại của những binh đoàn này được xếp vào loại tối mật và chỉ bị tiết lộ ra công chúng gần đây bởi chính các thành viên của nó binh đoàn ngoại cảm bí ẩn của Liên Xô. Một báo cáo của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ vào năm 1972 có tiêu đề Hành vi tấn công được điều khiển. USSR đã gây kinh ngạc mọi người khi tiết lộ. Trước cuối những năm 1970, các nhà ngoại giao Liên Xô có thể ngồi trong đại sứ quán của họ ở nước ngoài, sử dụng ISB để lấy cấp các bí mật của đối phương. Trong một báo cáo khác quân đội Mỹ nhận định Liên Xô đã đi trước Mỹ ít nhất 25 năm trong lĩnh vực nghiên cứu tâm linh và nhận biết lợi thế quân sự của khả năng ngoại cảm, được gọi là phép chiếu chiêm tinh, tức là du hành ra khỏi cơ thể hay xuất hồn. Tương tự vào năm 1973 và 1975, GA cũng có hai báo cáo dài về thực chất các nghiên cứu liên quan đến hiện tượng tâm linh của Liên Xô, bao gồm các chi tiết về một thí nghiệm bất thường do quân đội Nga thực hiện vào những năm 1950. Một trích dẫn từ các hồ sơ của GA về thí nghiệm này cho biết, bác sĩ Bovell Nomos đã tiến hành các nghiên cứu về liên lạc sinh học trên động vật giữa một tàu ngầm của Hải quân Liên Xô đang lặn và trạm nghiên cứu trên bờ. Thử nghiệm này xảy ra vào khoảng năm 1956 liên quan đến một thỏ mẹ và lứa con sơ sinh của nó. Các nhà khoa học Liên Xô đưa những chú thỏ con lên tàu ngầm. Con thỏ mẹ được giữ trong một phòng thí nghiệm trên bờ, não bị cấy các điện cực. Khi tàu ngầm lặn xuống, người ta lần lượt giết từng chú thỏ con. Và mỗi thời điểm chính xác của vụ giết hại này, não của thỏ mẹ tạo ra các phản ứng có thể phát hiện và ghi lại được FDA xác định mục đích của thí nghiệm trên nhằm tìm hiểu bản chất của ESP, phép chiếu chim tinh, xuất hồn và sức mạnh của tâm trí, thậm chí cả sự tồn tại của linh hồn ở động vật như chó, thỏ cũng như loài linh trưởng. Nếu hiểu biết rõ về giao tiếp sinh học trong vương quốc loài vật, bước tiếp theo của Liên Xô là tập trung vào con người, xem năng lực huyền bí như một loại vũ khí trong chiến tranh – và là công cụ hoạt động gián điệp. Mật danh 10003 được giữ bí mật suốt hàng chục năm và chỉ được tiết lộ ra công chúng sau khi chế độ Liên Xô sụp đổ. Quân đoàn bí ẩn được biết đến như là đơn vị mang mật danh 10003 quy tụ một nhóm các nhà ngoại cảm nhằm hỗ trợ giải quyết những vấn đề cấp bách đang đặt ra như tìm kiếm các phương tiện quân sự mất tích một cách bí ẩn, công tác cứu hộ trong trường hợp khẩn cấp hay việc điều trị các binh sĩ bị thương và bệnh nặng. Nguyên soái Mikhail Mosivy, nguyên là Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Liên Xô, chính là người sáng lập đơn vị đặc nhiệm bí mật mang mã hiệu 10 1003 vào năm 1989 nhằm khám phá các hiện tượng siêu nhiên huyền bí phục vụ cho mục đích quân sự. Với kinh phí nghiên cứu hàng năm là 4 triệu USD, Thứ trưởng Moisivi đã đích thân bổ nhiệm đại tá Alexei I. Savin, người có hai bằng tiến sĩ về kỹ thuật và triết học đứng đầu đơn vị tối mật này. Đơn vị 10003 tuyệt mật đến mức ngay cả nguyên soái Dmitry Yavzot là đương kim Bộ trưởng Quốc phòng lúc đầu cũng không được hay biết. Mọi nhiệm vụ luôn được báo cáo trực tiếp với người đứng đầu Liên Xô, khi đó là Mikhail Gorbachev. Đơn vị 10003 ban đầu chỉ có 10 người. Họ đều là thành phần tinh túy nhất có năng lực cận tâm lý đặc biệt song hành với các khả năng biết tận dụng trí tuệ tiềm ẩn trong não bộ của mỗi cá nhân họ cũng rất giỏi trong việc sáng tạo và có những ý tưởng không giới hạn. Vào những năm 1990, các cuộc cách mạng đã diễn ra trong lĩnh vực tâm lý học và triết học, đặc biệt nhiều bí mật về những hiện tượng kỳ lạ trong tâm linh con người được khám phá. Detasevin đã nghĩ ra một phương pháp đặc biệt và sử dụng nó trong đơn vị một 0003 để huấn luyện khả năng đặc biệt. Đơn vị 10003 đã phát triển và hoàn thiện một bộ phát siêu cao tầng. Các tài liệu được giải mật khẳng định đây là một loại vũ khí vi sát thương nhưng lại có tác động tới tâm lý gây thương tích hoặc làm cho đối thủ phát điện ở khoảng cách xa vài nghìn km. Trong thời gian đầu, có báo cáo cho rằng nhiều người dân ở thành phố Moscow thường xuyên nghe thấy những giọng nói bí ẩn liên tục thì thầm. Âm thanh kỳ lạ này được cho là khiến một số người phải bán nhà, số khác thì mất ngủ cả đêm, thậm chí còn suối dục tự tử. Điều đó diễn ra liên tục đến mức vào năm 1994, một tổ chức đặc biệt ở Moscow tên là Ủy ban sinh thái nhà ở đã viết một lá thư cho Tổng thống Nga Boris Yeltsin báo cáo về vấn đề âm thanh bí ẩn trên và yêu cầu dừng ngay các thí nghiệm tác động đến não của người bình thường. Mặc dù khi đó chính phủ liên tục phủ nhận, nhưng nhiều tài liệu được tìm thấy từ Thư viện Khoa học và Công nghệ Công cộng Quốc gia Nga đã xác nhận sự tồn tại của những thí nghiệm như vậy. Chiến công đặc biệt Năm 1990, đơn vị 1 0003 đã linh cảm thấy trước một vụ rò rỉ dễ dẫn đến một vụ nổ hạt nhân ở Glasgow thuộc Vương quốc Anh. Thông tin liền được cấp báo cho chính quyền London. Kết quả kiểm tra đã giúp ngăn chặn một tai họa nguy hiểm không chỉ riêng với nước Anh mà còn là thảm họa sinh thái cho cả vùng Tây Âu. Một trong những dự đoán hiệu quả khác là động đất vào năm 1991 ở Kamchatka, thuộc khu vực Viễn Đông, nơi quân đội Liên Xô đang chuẩn bị có những cuộc diễn tập quy mô lớn. Đơn vị tôi dự báo rằng tại Kamchatka sắp xảy ra động đất mạnh, trong khi giới địa chấn học vẫn mù tịch. Thậm chí nguyên soái Diyazot còn dọa sẽ đưa tôi ra tòa án binh nếu điều dự đoán không có thật. Đại tá Astavin vừa cười vừa nhớ lại sự kiện hy hữu và rồi kết cục đã đúng như lời cảnh báo hoặc trong cuộc chiến Chechnya lần thứ nhất năm 1994, đơn vị 10003 qua hình thức ngoại cảm từ xa đã phát hiện nhiều bãi mìn nguy hiểm do phiến quân bí mật gài trong đêm, giúp giảm thương vong cũng như phát hiện trở ngại để quân đội triển khai kế hoạch tái chiếm thủ phủ Johnny. Còn vào thời điểm diễn ra cuộc chiến Chechnya lần thứ hai, đại tá Astervin và nhóm của ông đã đến thực địa chiến trường dùng tâm linh học quân sự đánh giá tình hình. Cùng với đó, các chiến sĩ thuộc đơn vị 10003 cũng tiến hành trinh sát, xác định vị trí ẩn náu của cấp chỉ huy phiến quân, dự báo chính xác những cuộc tấn công khủng bố, cũng như tham gia thẩm vấn các lãnh đạo phe nổi loạn bị bắt. Nhờ những đóng góp của đơn vị mà đại tá Asevin được đặt cách thăng hàm trung tướng – điều chứng tỏ binh chủng tâm linh học quân sự đã được đề cao. Với sự gia tăng các đề tài nghiên cứu, trong thời kỳ Hoàng Kim, đơn vị 10003 đã hợp tác cùng 100 trường đại học và viện nghiên cứu nhằm tham gia vào công việc nghiên cứu tâm linh. Nhờ những thành tích nổi bật của mình, năm 1997, đơn vị được chuyển đổi thành Cục Quản lý đặc biệt, qua đã đóng góp nhiều hơn nữa cho quân đội Liên bang Nga. Mỹ từng dùng nhà ngoại cảm chống khủng bố. Có không ít câu chuyện về sự hợp tác giữa các cơ quan đặc vụ với những người có khả năng phi thường mà người ta gọi là các nhà ngoại cảm trong nhiều vụ việc. Tuy nhiên lâu nay chúng đều là những thông tin tuyệt mật, trang Yuki của Nga cho hay. Một trong những câu chuyện như vậy là trường hợp giải cứu tướng James Doser, một thành viên ban tham mưu Bộ Tư lệnh NATO ở Nam Âu hồi năm 1981. Ngày 17 tháng 12 năm 1981, tướng James Doser bị bắt tại nhà riêng ở Verona, Italia. Hai người đàn ông đóng giả làm thợ sửa ống nước đột nhập vào nhà, đánh đập ông ta tàn nhẫn, dán băng keo vào miệng, đưa vào chiếc xe đổ sẵn ngoài cửa chở đi. Lập tức người ta biết ngay rằng những tên bắt cốt thuộc về tổ chức khủng bố đội cận vệ đỏ. Để giải cứu Doser, lực lượng đặc nhiệm vạch ra một chiến dịch bí mật. Song không ai muốn đứng ra nhận trách nhiệm chỉ huy. Lúc đó người ta chợt nhớ đến thiếu tướng Jobride và ông khẳng khái nhận lời. Chiến dịch mang mật danh Phục Đông. Đầu tiên, thiếu tướng thành lập một đội từ những người lính đặc biệt tinh nhuệ thuộc đơn vị phản ứng nhanh và năm nhà ngoại cảm tuyển chọn cẩn thận từ số người mà tổ chức nghiên cứu con người Mankin Research, Organization và Phòng Dự báo Trung ương thành lập ở New York năm 1968 cử đến. Những nhà ngoại cảm khẳng định tướng Albert Dozer vẫn sống và mô tả chi tiết cuộc bắt cóc đã diễn ra như thế nào. Cuối tháng Giêng, những nhà ngoại cảm trong nhóm của Chapelbright thông báo rằng tướng Dozer bị giam giữ trong một khu chung cư ở ngoại ô Badui, được đặc nhiệm huy động người đi tìm khu chung cư theo chỉ dẫn của những nhà ngoại cảm. Nhưng tại đó có rất nhiều căn hộ tướng Deutsche bị giam giữ cụ thể ở căn hộ nào thì các nhà ngoại cảm lúng túng. Tất nhiên, đội đặc công có thể lục soát tất cả nhưng làm như vậy mất thời giờ và rất nguy hiểm vì chúng có thể giết ông khi bị dồn đến bước đường cùng. Khi đó, các nhân viên đặc nhiệm tiến hành rà soát thật nhanh các công tơ điện từng căn hộ trên bảng theo dõi chung của cả khu chung cư và phát hiện một căn hộ có số điện tiêu thụ vượt trội, chứng tỏ có đông người. Họ kiểm tra và thấy đúng như nhận định nên bao vây kính. Bằng kinh nghiệm chiến đấu sở trường, họ đã giải cứu được tướng roser lúc đó đang bị còng vào chân giường và bắt gọn bọn khủng bố. Tuy vậy, Lầu Năm gốc cố tình che giấu câu chuyện thật về việc giải cứu con tin. Họ tuyên bố với báo chí rằng các nhà ngoại cảm chẳng giúp gì vào vụ tìm kiếm viên tướng bị bắt cóc. Cảnh sát tâm linh của Anh Quốc Ở Anh, không có nhiều cơ quan liên quan đến quan sát từ xa và lĩnh vực tâm linh được biết đến. Tuy nhiên, họ cũng có một số dữ liệu dựa trên tâm trí đáng lưu ý. Các hồ sơ mật trước đây tại cơ quan lưu trữ quốc gia của Vương quốc Anh tiết lộ, vào đỉnh điểm của chiến tranh thế giới lần thứ hai, một số bộ phận của lực lượng cảnh sát Anh thỉnh thoảng lén lút sử dụng các nhà cảm xạ học, những người liên quan đến cuộc tìm kiếm mạch nước ngầm để xác định vị trí các nạn nhân bị chôn vùi dưới đống đổ nát từ các tòa nhà sụp đổ trong thành phố do bơm của Đức Quốc xã. Cuộc tranh cãi xung quanh nhiệm vụ của các cảnh sát tâm linh này khiến cả Bộ Nội vụ thời chiến của chính phủ cũng bị lôi kéo vào. Các quan chức tỏ ra thận trọng trong việc hỗ trợ những điều huyền bí vào một thời điểm đặc biệt nguy hiểm, mặc dù những thành công của thám tử cảm xạ là rất rõ ràng. Cũng về chủ đề này, quyển tiểu thuyết có tựa đề The Bychick Spy, gián điệp tâm linh đã gây xôn xao dư luận một thời ở Anh, được viết bởi Irene Allen Flock vào năm 2013. Sách có nội dung khá hấp dẫn. Vào cuối những năm 1970 ở London, một phụ nữ trẻ được bí mật tuyển dụng làm việc cho tình báo Anh. Cô sớm bị chi phối bởi gián điệp tâm linh, đặc vụ của kẻ thù, những vụ ám sát và những cái chết đáng ngờ thêm vào các tình tiết phức tạp bi kịch Lord Clepy, chiến tranh Von Plans, thế giới mật của MI6 đã mang đến cho người đọc một câu chuyện hấp dẫn đầy tính phiêu lưu, những âm mưu cùng các nhân vật mờ ảo như Akran Arlenclox đã thể hiện một cách khéo léo tâm trí là một công cụ bí ẩn và nguy hiểm. Nhà xuất bản của cuốn sách Galananti nhận xét The Patrick Spy kể về câu chuyện của Eileen Evans, một phụ nữ trẻ xinh đẹp và là nhà ngoại cảm tài năng, tình cờ được MI6 tuyển dụng để tham gia chương trình quan sát từ xa tuyệt mật của họ mang tên Ngôi sao xanh trong thời điểm diễn ra chiến tranh lạnh vào những năm 1970 và 1980. Bị sự phấn khích và công việc nguy hiểm cuốn hút, Allen nhanh chóng trở thành điệp viên tâm linh cho tình báo Anh – The Citrix Spy là một cuộc phiêu lưu ly kỳ khám phá một thế giới ít được biết đến nhưng rất thực. Trong đó, các chính phủ sử dụng các nhà ngoại cảm để theo dõi kẻ thù và trong một số trường hợp cả đồng minh của họ. Sử dụng kinh nghiệm thực tế của chính mình với tư cách là một người quan sát từ xa, Adrian Allen Clock đã tạo ra một câu chuyện sinh động giúp giải trí và cung cấp cho độc giả về một phần lịch sử đã bị bóng tối che khuất The Spy Spy càng trở nên hấp dẫn hơn khi người ta nhận ra cuốn sách là một phiên bản được che đậy không khéo những sự kiện trong đời thực của tác giả. Bởi vì từ cuối những năm 1970 trở đi, bà bí mật làm việc cho tình báo Anh trong lĩnh vực do thám tâm linh. Điều này cho thấy Vương quốc Anh đã và đang tập trung nhiều vào các lĩnh vực này như các quốc gia khác, nhưng được bảo mật và diễn ra một cách âm thầm hơn. Việc hợp tác giữa lực lượng đặc nhiệm và các nhà ngoại cảm là việc thường thấy ở nhiều nước nhưng không bao giờ nói ra công khai. Chính KGB của Liên Xô trước đây cũng thường xuyên có những nhà ngoại cảm làm việc. Nhà ngoại cảm nổi tiếng Victor B vào năm 1988 trong dịp Đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô đã được các cán bộ an ninh quốc gia mời đến để giúp khám phá một vụ đặt bơm tại ga điện ngầm nhằm gây ảnh hưởng chính trị ông đã chỉ cho lực lượng đặc nhiệm bắt hai tên khủng bố trong một quá trình phá án khá ly kỳ và cực kỳ nhanh chóng. Theo những lời đồn đại, tại nhiều quốc gia có những trung tâm bí mật huấn luyện các nhân viên an ninh phát triển khả năng ngoại cảm của mình. Những nhân viên này hoàn toàn có khả năng hoạt động như những nhà tình báo mà không dùng bất kỳ phương tiện kỹ thuật hoặc phương tiện phụ trợ nào khác. Đương nhiên, thông tin đó được nhà nước giữ kín như những bí mật nghiêm ngặt của quốc gia. Trong nhiều tuần qua, khi chiến sự giữa Nga và Ukraine đang dần leo thang và phần bất lợi đang nghiêng dần về phía Moscow, thì người ta lại đặt ra câu hỏi liệu Tổng thống Putin có khả năng sử dụng những đặc công ngoại cảm này tham gia vào chiến tranh hay không. Với những lợi thế về tình báo và khí tài quân sự mà Putin có được, thật khó để đoán định được kết quả cuộc chiến xâm lược Ukraine sẽ đi về đâu liệu NATO và Mỹ có tham chiến và sẽ thổi bùng ngọn lửa chiến tranh thành thế chiến màn ba hay không? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới để mọi người cùng biết nhé. Còn bây giờ Duyên Vạn Cổ xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khán thính giả vào những video tiếp theo.